Trong bao Gautier Ultra ông vua ba sàn và ngày hôm nay mình có một con mà mình đã giới thiệu với các bạn đó chính là Azaro Mod Hunted và chúng ta cùng nhau xem là đâu sẽ là mùi hương chiến thắng trong cái việc là lựa chọn để đi bar đi club nhá à, ờ, anh đang có hai cái mùi nước hoa nam để sử dụng đi bar đi hẹn hò thì anh muốn xin cảm nhận của bọn em là anh đã xịt ra giấy rồi đây ờ, bố bạn có thể cầm một tờ và các bạn ngửi xem là các bạn đổi với nhau xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn thích mùi này hơn à? à. Ờ, hay em có thể cho kiểu biết lý do vì sao mà thích cái mùi hương đấy hơn không? Thì em thấy là mùi này nam tính hơn kiểu mùi mùi nam, này nam tính hơn, hơn kiểu mạnh mẽ hơn. Thế có mùi này làm sao? Mùi này à? hơi bị ngọt, ngọt quá. Hơi bị ngọt. Bị ngọt quá hả? Nó hơi à. ngọt Thiên về À ok. Thế là cả hai bạn đều thích chai nước hoa này. Đây. Rồi anh cảm ơn hai bạn nhé. Chỉ thấy thôi mà. Vâng. Rồi cảm ơn. Ờ, anh đang có hai cái mùi hương cho nam để đi hẹn hò dạ vâng. đấy thì anh đang muốn xem là các bạn nữ sẽ thích mùi nào hơn khi mà ngửi thấy những cái mùi hương này trên người bạn nam anh đã xịt ra giấy rồi em có thể ngửi thử đi xem là có, hai, hai bạn đổi cho nhau hai bạn thích cái mùi hương nào hơn đổi lại cũng được ngửi cho nó kỹ thích mùi này hơn hả? Dạ vâng. Ê, lý do vì sao em thích mùi này hơn? Ừ, chợ nó nó kiểu nam tính hơn ấy. Ừ, nó kiểu à, nam tính hơn. Vâng, còn cái này thì nó hơi thanh thanh một tí. Nó, bạn nữ này đang khá là lưỡng lự không? Em thì thấy mùi này khá là giống nước xả vải. khá là giống nước xả vải à? Em thích mùi này hơn. À, em thích mùi Cảm này thấy là nó ấm áp hơn ấy, còn mùi này hơi giống nước xả vải đạo ni. Đúng rồi. Không nó, sao mà. Nó hơi thanh thanh một tí, còn em thích cái này nó nam à. tính hơn. À, ok thì uh, đây là mùi hương mà em hai bạn thích nhá dạ vâng. anh cảm ơn hai bạn có thế thôi dạ vâng. anh cảm ơn thì anh đã xịt ra giấy rồi các hai em có thể cầm ngửi xem xong rồi đổi cho nhau xem là các em thích mùi nào hơn nó chẳng may gặp phải một anh trong lần đầu chẳng hạn Đấy, nếu mà anh ấy xịt một trong hai mùi này thích mùi nào hơn em nghĩ là em sẽ thích mùi một hơn mùi này hả dạ. lý do vì sao em thích mùi này hơn tại vì em thấy nó có vẻ nam tính á và ừ. cái mùi của nó nó cũng không quá hắc đâu em nghĩ là thơm đấy ừ nghĩa là mình sẽ ấn tượng đúng không dạ vâng ờ, ok cảm ơn ờ, đây là chai mà em thích dạ đây em thích mùi này em thích mùi này hơn mùi này hơn thế là lý do vì dạ. sao em thích kiểu ờ, nó phải uh, thơm hơn một chút em không thích kiểu dịu dàng đâu à thế là thích kiểu nó nhẹ nó phải... hơn ờ ok rồi anh cảm ơn bạn nhé Đây là chai còn lại của em Rồi anh cảm ơn Các bạn mỗi bạn cầm một tờ giấy Xem các bạn sẽ có mùi nào ấn tượng hơn Có em thích mùi này hơn Em thích mùi này hơn nhỉ? Vâng ạ, mùi này ờ... kiểu nhẹ hơn đấy ạ Nhẹ hơn Vâng, còn mùi này nếu mà em cảm em cảm nhận thì uh, nếu mà nó dịu hơn một chút ừ. thì uh, nó sẽ gây lại cảm giác đặc biệt đấy ạ còn ờ. à. mùa này là nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhẹ nhàng dễ gần hơn đúng không vâng ạ rồi anh cảm ơn bạn nhé vâng, thì uh, đây là chai mà bạn uh, chọn sang màu đen này vâng. rồi anh cảm ơn hai bạn vâng. và vừa rồi đó là phỏng vấn nhanh của mình và đấy anh em có thể thấy là U Uchamio bây giờ thực sự đã không còn hot như nữa và anh em hãy thử một quan thực của nhà Azaro nha mình đảm bảo sẽ gây được ấn tượng cực kỳ mạnh luôn nếu như các bạn muốn mình phỏng vấn thêm những mùi hương nào thì hãy bình luận ở phía dưới và đừng quên việc like, share, nhấn chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.